Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận người dân bỏ về từ chối vaccine Trung Quốc. Đại diện quận 1 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vào chiều ngày 13 tháng 8 rằng đã xảy ra việc một số người dân bỏ về tại một điểm tiêm chủng khi được biết loại vaccine tiêm cho họ là của hãng Trung Quốc Sinopharm, VTC News tường thuật. Theo tìm hiểu của VOA, Hồi trưa cùng ngày, một đoạn video dài 1 phút 20 giây lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó cho thấy cảnh đấu khẩu to tiếng giữa những người dân với cán bộ y tế về loại vaccine ngừa COVID-19 được cung cấp. Ở đây chúng tôi trích ngừa Verocell của hãng Sinopharm, một nam cán bộ y tế nói trong đoạn video. Ngay lập tức có tiếng người dân hỏi lại, Verocell là của nước nào? Đồng thời một số người dân khác nói chen vào, của Trung Quốc thì nói là của Trung Quốc. Trong khi đó cán bộ y tế lúng túng nói gì đó không nghe rõ được. Bắt đầu từ thời điểm này, trong đoạn video có những người dân nói thôi đi về, ba bước ra khỏi địa điểm tiêm chủng. Một người đàn ông nói biết bao nhiêu mạng người ở đây, đâu phải một mạng của ông đâu mà. Vẫn theo đoạn video, trong khi người dân bỏ đi, nam cán bộ y tế nói qua loa cầm tay, giờ có thuốc chích là may rồi, giờ muốn đòi hỏi gì nữa. Cán bộ vừa dứt lời, người đàn ông lúc trước quay lại, lớn tiếng. Đây và mày chích mà chết mày chịu không? Tiếp lời người này, nhiều người khác bày tỏ tức giận về phát ngôn có thuốc chích là may rồi của cán bộ y tế. Từ đây đoạn video cho thấy một số người đi ra khỏi điểm tiêm chủng trong khi vẫn có những người khác ngồi lại. Theo quan sát của VOA, đoạn video được hàng nghìn người lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lời bình luận. Chiếm phần đáng kể trong các ý kiến là những lời chỉ trích thái độ bị xem là mất dạy của người cán bộ y tế, bày tỏ không tin tưởng vào vaccine do hãng Trung Quốc sản xuất và ngợi khen những người đã bỏ về không tiêm vaccine này. Nhiều người nhân dịp này nhắc lại lời đề nghị rằng các cán bộ nhà nước cần tiêm vaccine Trung Quốc trước, làm gương để người dân tin tưởng làm theo. Trong số những lời bình luận, cũng có một số người cho rằng nhà chức trách cần công bố rõ thông tin về các loại vaccine khác nhau và việc chọn vaccine nào là quyền của người dân. Một số khác đưa ra quan điểm rằng tiêm vaccine Trung Quốc giữa lúc đại dịch COVID-19 ở cao điểm có thể xem là trong những cái xấu chọn cái ít xấu nhất. Xác nhận về đoạn video kể trên, đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng căn cứ vào thông tin của Ủy ban Nhân dân quận 1, đó là sự việc có thật. VTC News đưa tin vào chiều ngày 13 tháng 8, Ban tuyên giáo thành phố Hồ Chí Minh nói, sáng nay quận 1 tổ chức tiêm vaccine tại điểm tiêm số 1 Huyền Trân Công Chúa. Vaccine được tiêm là AstraZeneca. Tuy nhiên, đến 9 giờ thì tiêm hết loại vaccine này. Sau đó, quận tổ chức tuyên truyền người dân tiêm vaccine Sinopharm thì có một số người dân bỏ về như clip. Theo tường thuật của VTC News, VOA cố gắng liên lạc với đại diện chính quyền quận 1 để hỏi thêm thông tin nhưng không kết nối được. Như VOA đã đưa tin, hôm 11 tháng 8, Bộ Y tế Việt Nam chính thức đồng ý bằng văn bản cho thành phố Hồ Chí Minh sử dụng 1 triệu liều vaccine Verocell đã nhập từ Trung Quốc để tiêm cho người dân. Cho đến nay, vẫn rất nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác không muốn tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc, bất chấp tình trạng khan hiếm vaccine. Các dữ liệu của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy tính đến thời điểm này, đất nước đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 19 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại – gồm 11,5 triệu liều AstraZeneca, hơn 5 triệu liều Moderna, 746.000 liều Pfizer, 1,5 triệu liều Sinopharm và 12.000 liều Sputnik V. Tính đến hết ngày 13 tháng 8, cả nước đã tiêm chủng hơn 13,2 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là hơn 12 triệu người, tiêm mũi 2 là gần 1,2 triệu người. Số người tử vong vì dịch ở Việt Nam lên đến 5.088 vào chiều tối 13 tháng 8, trên tổng số gần 256.000 ca dương tính kể từ đầu đại dịch theo Bộ Y tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính thừa nhận ngoại giao vaccine rất khó khăn. Chính phủ Việt Nam thừa nhận rằng ngoại giao vaccine COVID-19 rất khó khăn, nhưng đánh giá cao vai trò của công tác này, xem đó là chìa khóa để thực hiện chiến lược vaccine của đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hôm 11 tháng 8. Tại cuộc họp hôm 11 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu, Tôi đã điện đàm cho lãnh đạo 22 nước trên thế giới, những nơi mà có thể tranh thủ được, gửi thư và điện đàm với 10 tổ chức quốc tế để tiếp cận vaccine. Đài truyền hình VTV dẫn lời người đứng đầu chính phủ thừa nhận. Tuy nhiên rất khó khăn, khó như vậy nhưng chúng ta vẫn làm. Thủ tướng chính cho biết thêm rằng ông sẽ sớm cho thành lập tổ đặc biệt về vaccine. Theo đó, các cơ quan chính phủ sẽ kết hợp cùng với các doanh nghiệp, các địa phương để tiếp tục đi tìm nguồn nhập khẩu vaccine. Ngoài ra, ông cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp cận bình đẳng với các loại vaccine. Ông chính phát biểu như vậy khi trong nước xuất hiện các ý kiến tẩy chay vaccine từ Trung Quốc, cho rằng kém hiệu quả và nghi ngờ về độ an toàn. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, nơi có số ca nhiễm cao nhất nước, vừa qua cho nhập về hàng triệu liều vaccine Trung Quốc để tiêm cho dân. Tuy nhiên vào đầu tháng 8, chính quyền đành phải ra thông báo rằng vaccine này đang được thẩm định và cho biết sẽ tiêm theo nguyện vọng. Ngoại giao vaccine là chìa khóa để thực hiện chiến lược vaccine của Việt Nam trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông nói vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Tại buổi tiếp đại sứ romani ở Hà Nội vào cuối tháng 7, ông Chính đề nghị các lãnh đạo romani nhượng lại số vaccine chưa sử dụng cho phía Việt Nam. Khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin thăm Hà Nội, Ông chính bày tỏ mong muốn chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, đặc biệt tạo điều kiện cho các đối tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Trang Vietnamnet dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn hôm 11 tháng 8 cho biết, Việt Nam đã tiêm 11,4 triệu liều vaccine trong tổng số 18 triệu liều đã tiếp nhận. Việt Nam được xem là một trong những nước có tỷ lệ tiêm vaccine COVID thấp nhất trong khu vực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin